diện tích 150m2, sổ riêng xây dựng, nhà xây 2 căn riêng biệt, một căn để ở, một căn kinh doanh nhà trọ. Tổng 11 phòng ngủ, 8 toilet, hiện đang kinh doanh 5 phòng trọ, sân rộng, đường xe máy cách đường ô tô 50m, hướng Tây Nam, nhà cách ngã năm đại học chỉ 100m, khu dân cư đông đúc, tiện ích đầy đủ. Nhà kinh doanh phòng trọ với thu nhập ổn định 14 triệu trên một tháng, giá 9,2 tỷ. Đất phương bảy